Hôm nay Chi Chi sẽ biểu diễn múa ba lê. Cho nên buổi trưa thì à, hai mẹ con sẽ chuẩn bị à, sẽ chuẩn bị đầu tóc cho Chi nè, thay đồ bớ tóc trang điểm gì cho Chi để dẫn Chi đi đến nhà hát. Chiều nay sẽ có một cái buổi biểu diễn đầu tiên trong đời của Chi luôn cô chú. Ở nhà Kim có ba bạn nhỏ nhưng mà ăn trái cây khác nhau á cô chú. Như là mỗi một lần mà muốn làm cho con ăn cái gì là đều phải hỏi ý của con hết nói là bây giờ là làm trái cây con muốn ăn cái loại gì nó là mình kể ra mình có cái gì cái gì mình có chuối dưa hấu nho dâu tây việt quất cái gì đó một bạn thì ăn ờ, chuối ờ, việt quất mâm xôi một bạn thì à, không ăn ờ, việt quất một bạn thì không ăn cái này không ăn cái kia cho nên là mình chiều theo ý hết đó cô chú mình phải làm theo cái ý của mỗi người nha cô chú chứ mình không có ép được tại vì con nít ở bên này á khi mà một khi mà bé nó nói nó không thích là thôi đó cô chú chứ mình không có ép được nó nói nó không có thích ăn rồi mà ép bưng lên một hồi cũng bưng xuống rồi cô chú anh chị cho nên là thôi à, tụi nhỏ nó thích ăn gì thì mình làm theo cái đó cô chú cho nên mỗi lần mà kim đi chợ là kim sẽ mua đủ loại trái cây hết mỗi thứ một ít một ít vậy đó à, cô chú anh chị ai muốn ăn cái gì là cũng có hết đây xong rồi nè cô chú cái dĩa có chuối này là cho anh hai nè cái dĩa này là cho anh ba cái dĩa này là cho chi chi nè cô chú chi nó không có thích ăn cái à, cái quả xanh này mọi người còn cái dĩa này là cho kim đó anh hai thì không có ăn được những cái gì mà có hạt như là dưa hấu hoặc là kiwi nè anh hai không có ăn anh hai chỉ ăn những cái loại mềm và không hạt thôi cô chú anh chị ơi bây giờ mình sẽ dẫn mấy bạn nhỏ đi công viên nè ủa ba đâu rồi chị ủa que đó đi à, ok đây là cái công viên ờ, cũng gần nhà Kim nè cô chú anh chị đi khoảng 10 ờ, phút thôi ở bên này thì tất cả cái công viên mình đi tới đâu mình cũng thấy đều có ờ, vịt ngỗng nè chim rồi bồ câu ở đây á mỗi công viên người ta đều để cái bảng là không có nên cho chim cho vịt ăn bánh mì nhưng mà mình thấy à, có rất là nhiều người đi công viên đem theo bánh mì cho vịt ăn á cô chú ở đây có cái xe bán kem nè cô chú anh chị Để nhậm tay vô miệng con yeah, chị nó bay lại kìa chị It's Bà con xin chào bà cô chú Xin chào cô bà con chú Hello xin chào cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay là một ngày rất là quan trọng của Chi Chi nè cô chú anh chị hôm nay Chi Chi sẽ đi biểu diễn múa ba lê nha cô chú à ở cái nhà hát á nó rất là đông người luôn hôm nay à, bây giờ Kim sẽ à, bới tóc cho Chi hôm nay con phải múa cho đẹp cho giỏi nha ừ. làm cái cục tóc ờ, bới ở trên đầu múa ba lê này nè cô chú hôm bữa kim cũng mới lên trên ờ, mạng á tự học rồi làm chứ hồi xưa giờ mình không có biết làm chi chi nó học múa ba lê từ khi chi 2 ờ, tuổi rưỡi á cô chú thì lúc mà chi qua bên này á là cũng lúc đó chi 2 tuổi um, xong rồi qua đây mấy tháng sau rồi ba mới tìm trường cho chi học múa nhưng mà cái cái cô giáo đầu tiên mà dạy cho chi á là cổ đã dạy múa được 22 năm rồi cô chú anh chị nhưng mà bây giờ cô cũng lớn tuổi á xong rồi có rất là ít bé đến học cô không có đủ tiền để trả tiền mặt bằng cho nên là cô ờ, cô dẹp lớp luôn cô chú anh chị là cô đóng cửa luôn á nhưng mà cô cũng rất là buồn và mình cũng rất là buồn cho cô luôn xong rồi ba chi tìm cái lớp học mới này cho cho chi nè thì cái cô này là một cô giáo trẻ mà rất là năng động kiểu như người ta tuổi trẻ đó cô chú anh chị rất là năng động và chăm chỉ luôn dạy rất là nhiều học sinh mấy trăm học sinh luôn á cô chú có rất rất là nhiều lớp luôn và hôm nay là cái ngày mà cô tổ chức cái buổi uh, biểu diễn múa ba lê cho toàn cái trường của cô từ ờ, cái lớp bé cho bé nhất là chi chi đó cô chú cho đến uh, những cái bạn uh, lớn luôn thì uh, cái um, cái học phí mà chi chi học múa ba lê ở anh đó là 35 bảng anh cho 5 buổi cho 5 tuần đó cô chú thì một thì một tuần là mình học một buổi vào ngày thứ bảy đó thì một buổi sáng ngày thứ bảy là chỉ học có 30 phút thôi nha cô chú những bạn lớn thì không biết có học lâu hơn không nhưng mà cái lớp bé của Chi á là chỉ học có 30 phút thôi 30 phút một ngày thì à, 5, 5 buổi như vậy đó là 35 bản Anh thì tính ra một buổi là khoảng 7 à, bản Anh ha cô chú anh chị One, two, <coughs> one, two, three. Rồi. What the? What the? Ờ, nó làm gì á? không cái đầu xuống cho mẹ đừng có quẹt cái tóc nó ra, mẹ đang xay cục mà. lưng lên thẳng cái lưng lên chỉ khum cái cỏ thôi không có khum cái lưng honey honey ho ho peep it to the ho ho let me do my yoga your yoga how do you do yoga honey honey ah cho mẹ cái kẹp ah. này. Do, do, do, do, do, do, do. My cheeky there. No. My cheeky there. Yeah. Xong rồi nè cô chú. Rồi khung xuống mẹ coi cái búi tóc coi. Đó. Để cái cục này vô xong rồi xong rồi cột cái dây màu trắng. Cô bắt là phải cột cái dây nơ màu trắng nha cô chú. Rồi chi. Xong rồi. Trang điểm nữa. <laughs> Oh, Cecilia, you're breaking my heart. Đợi, đợi, đợi, đưa coi mặt đẹp kìa. giờ từ thôi, để mặt công chúa coi. So we need another pair of shoes for her. Hey, honey, it might be a good idea for her to put a jacket on. Hey, on the head. It's alright, honey nó nó sẽ bị perfect bây giờ chi đã chuẩn bị xong rồi nè cô chú trang điểm xong luôn rồi đang chờ ông bà nội đến à, ông nội sẽ đưa bà nội đến đây xong rồi à, bà nội đi cùng với gia đình mình tại vì à, mình chỉ được 3 vé thôi hả cô chú chứ không có được nhiều vé cho nên là ông nội à, không thể đi chung được Honey. bà nội đã đến rồi nè cô chú bây giờ cả gia đình sẽ cùng đi thôi is it mummy's lipstick? Mummy's Dior lipstick. mummy's Dior, not just any lipstick, but Dior Let's go cô chú ơi, bây giờ đi nè. Dior. Đã tới nhà hát rồi nè cô chú ơi, nhưng mà mình đi sớm á, ba chi sợ là trễ. Nên ờ, là đi ờ, đi sớm. Nhưng mà khi đến đây là đi sớm tới 35 phút là phải đợi. Thôi con con nhảy gì mà con chạy tùm lum hết trơn vậy? It's, up, it's upstairs at door D. right? Yeah. You can go up there and have a look if you want now. Okay. When I take her out, I'm going to go all the way right around, right around here. No. good girl nha She good girl nha She, she be the best done nha chị nha <laughs> Ok See you later <laughs> Bây giờ còn sớm mọi người cho nên là mình với ờ, Kim với mẹ chồng Kim ngồi đó Bye bye <laughs> Ba chị Chi sẽ dẫn Chi vòng cái đường kia để một hồi đi qua cái ờ, phía sau của cái ờ, rạp này mọi người thì ở trong này á, người ta không có cho mình quay phim cô chú anh chị cho nên ờ, Kim chỉ ờ, quay lén được có chút xíu vậy thôi với lại chụp những cái tấm hình lúc mà cuối buổi nè đây tất cả những học sinh của cô giáo này hết đó cô chú anh chị tôi chở mẹ về tới nhà rồi mọi người giờ mình đi về đi chơi <laughs> Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Chi Chi nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.